Hello xin chào các bạn Chào các bạn quay trở lại với kênh Hack Nông TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng với Nông Đấy, kênh của mình là chuyên về à, phong thủy tử vi trọng đời <clears throat> và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu trong các clip nhé thì uh, nói chung là cái cuộc đời của mình năm nay cũng gần 40 rồi vẫn chừng như các bạn ơi thì các bạn thấy uh, những clip mình chia sẻ hay và ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và đăng nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay quay trở lại vấn đề thì mình sẽ chia sẻ tiếp theo cho các bạn về vấn đề cái tuổi um, 1967 đó là đinh mùi cái tuổi 1967 là tuổi đinh mùi Đấy, ờ, về phong thủy về phong thủy hướng nhà xây hướng nhà xây về theo hướng nào nó sẽ đẹp Đấy. và cách chấn chặt và ờ, cách chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhé về những cái mọi ờ, hồi năm về ờ, chục năm hơn chục năm về trước mà mình đã xây nhà tại vì mình chưa biết về gì về phong thủy nên đã xây nhà sai hướng thì mình sẽ chia sẻ các bạn cho các bạn có ba phương pháp để lại chấn chặt ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn tài lộc cho gia chủ <clears throat> nhá thì cái tuổi uh, nam mạng 1967 này đinh mùi ngũ hành của mình là thiên hà thủy và nước là nước trên trời đấy quẻ mệnh đó là càn kim đấy, quẻ mệnh của mình là càn kim thì ở đây là càn ở đây là cung càn này các bạn đó Ờ, à, thấy không đây là chấn tây và đây là cung càn mà ở đây là hướng, hướng nam thì có phải là hướng tây nam đây là hướng tây nam chấn tây và đây góc 45 độ này hướng tây nam là cung càn này Đấy, càn kim thì đó là tây nam thì hướng xây nhà tốt nhất của chúng ta đó là hướng tây nam đó Đấy, hướng tây nam đó thì um, thì mỗi một à, cung một mận của một người thì đều có bốn hướng sẽ có bốn hướng để xây nhà tốt và bốn hướng không lên xây nhà Đấy, tại vì là tám phương tám hướng thì mỗi một cung một mận thì có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu đó thì mình chia sẻ bạn cho một bạn là bốn hướng tốt trước nhé thì hướng đầu tiên đó là các bạn là quẻ của mình quẻ mệnh là càn kim thì là thuộc tây tứ mệnh nhà hướng bắc thuộc đông tứ chặt thì là hướng tây bắc hướng tây bắc nhé thì đây là hướng tây bắc của các bạn này đó này Đấy, hướng tây này hướng tây các bạn thấy không nó hướng tây và đây là cung càn đây là hướng bắc thì có phải là là là là, là, là tây bắc không đó nè đó Tây cung Càm và đây là hướng Bắc thì về đã chặt về bên đây thì đó là hướng Tây Bắc hướng Tây Bắc là hướng tốt nhất cho chúng ta xây nhà đó là hướng Phục vị Tây Bắc là hướng Phục vị là tốt nhất là số 1 ưu tiên số 1 hướng thứ hai đó là hướng Đông Bắc là Thiên Y và hướng thứ ba đó là hướng Tây Nam và hướng cuối cùng đó là hướng chắn Tây là sinh khí rất là tốt đây là bốn hướng xây nhà tốt nhất cho tuổi đinh mùi 1967 khỏe mệnh càng kim ngũ hành thiên hà thủy nhé rồi mới chia sẻ là bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng tránh bắc là lục sát sáu đường hại tránh đông là ngũ quỷ nó sẽ quấy phá và thứ ba là đông nam là họa hại là tai họa và hướng tiếp theo đó hướng chánh nam là tuyệt mệnh tuyệt tử tuyệt mệnh nha Nói, thì mình đã chia sẻ xong bốn hướng tốt để xây nhà của tuổi đinh mùi và bốn hướng xấu không nên xây nhà thì à, từ thời về mười mấy hai chục năm về trước thì nhiều người đã xây nhà mà hiện nay thì phong thủy à, của người dân Việt Nam của mình rất là phổ biến mà bây giờ thì à, à, nhiều người về cái tuổi một đơn mùi 1967 này thì biết là cái ngôi nhà chúng ta xây là sai hướng nhưng chưa có cách để nào để để mà hóa giải nó để mà mà mà mà mà mà, mà, mà, mà cải thiện được cái ngôi nhà cho tốt thì hôm nay mình làm cái clip này chia sẻ cho các bạn về cái tuổi đinh mùi 1967 này có 3 phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà và gia tăng thêm công dân tài lộc cho chúng ta hướng thứ nhất phương pháp thứ nhất thì dành cho những người nông thôn những người ở nông thôn đất thì rộng nhé nhất đất thì rộng thì ví dụ như là mình đang xây nhà ở hướng chánh đông đó là, là hướng ngũ quỷ là rất là xấu thì bây giờ mình mở thêm một cửa nữa chúng ta mở thêm một cửa đằng sau không được mở song song như thế này nhé. mở song song như thế này mà từ cửa trước mà nhìn thun ra cửa đằng sau á, thì về phong thủy thì về mặt phong thủy là không có tốt không có lên thì chúng ta sẽ xây mở thêm cửa đằng sau mở xéo xéo như thế này mở xéo như thế này sẽ tốt hơn cho chúng ta đó chúng ta mở thêm một cửa đằng sau như thế này và phương pháp và phương pháp này nó có tác dụng đó là cân bằng lại ngôi nhà và ngăn chặn những cái từ trường âm binh những cái từ trường xấu của hướng nhà xấu xua đuổi ra ngoài ngăn chặn cân bằng và ngăn chặn xua đuổi những tà ma âm khí của hướng nhà xấu ra ngoài để nó không vào trong nhà nó hại gia chủ nhớ tại vì mình có một hướng tốt và một hướng xấu thì dĩ nhiên nó ở hướng tốt sẽ xua đuổi cái hướng xấu ra ngoài Đấy, hướng xấu cũng không thể vào bên trong nhà được để phương pháp này hôm qua như là cân bằng lại ngôi nhà phương pháp này là chỉ gọi là cân bằng lại ngôi nhà xua đuổi tà ma âm khí thôi chứ nó cũng không có tác dụng đó là thu hút công nhân tàn lộc nha coi như là cái ngôi nhà ông ta không tốt mà cũng chẳng xấu không tốt cũng chẳng xấu nó cân bằng ngôi nhà đó là phương pháp thứ nhất dành cho những người nông thôn nhé rồi phương pháp thứ hai thì mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề cho người thành thị cho những người ở Sài Gòn thì đất chật người đông thì làm sao mà mở thêm một cửa nữa được thì cái phương pháp này thì chúng ta rất là đơn giản thì chúng ta mua cái miếng thảm trải nhà mua cái miếng thảm trải nhà giải từ đằng trước ra đằng sau giải hết cái nền nhà cho của chúng ta thì phương pháp này chúng ta cái thảm trải nhà này thì dân miền Bắc thường thường hay dùng vào mùa đông để à, lót cái nền nhà để chúng ta đi lại cho nó ấm chân nó không bị nặng chân đó là dân miền Bắc thế còn dân miền Nam thì thường thường dùng cái miếng thảm trải nhà đó để là lót nền nhà và trang trí lại cái nền nhà cho nó đẹp đó là về mặt phong thủy đó và các bạn lưu ý cho mình một điều như thế này chúng ta miêu mua cái miếng thảm trải nhà này thì phải mua theo màu sắc phong thủy của bản mệnh chúng ta thì bạn là tuổi 1967 Nam mạng Đinh Mùi ngũ hành là thiên hà thủy có nghĩa là mệnh là mệnh thủy thì thủy thì cái màu sắc của bạn tương sinh tương hợp đó là trắng xám nghi và màu đen và màu xanh nước đây là năm màu tương sinh và tương hợp của bạn và bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu lâu đất bị khắc kỵ bởi màu này màu vàng và màu nâu đất nhé không nên sử dụng cái màu này để làm phong thủy thì bây giờ bạn đã biết cái màu sắc phong thủy của mình đó là trắng xám nghi và màu đen và màu xanh nước thì bạn có thể mua cái, miếng thảm trải nhà màu đen hoặc là màu xanh nước biển chúng ta mua miếng thảm đó trải hết cái nền nhà lót hết cái nền nhà cho mình cái phương pháp này cũng nó phương pháp này cũng giống như là phương pháp thứ nhất đó là để chấn chặt lại ngôi nhà ngăn chặn những từ trường những tà ma âm khí âm binh âm khí của từ trường của hướng nhà xấu không được vào trong nhà không nọt vào trong nhà để hại gia chủ được nó cũng xua đuổi ra ngoài thì phương pháp này nó cũng giống như phương pháp thứ nhất cũng để là cân bằng lại ngôi nhà mà xua đuổi tà ma âm khí phương pháp thứ hai này cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc cho chúng ta nhé không có thu hút công nhân tài lộc cho chúng ta mà ngôi nhà cũng chẳng xấu mà cũng chẳng tốt của là cái ngôi nhà bình thường Đấy. đó là phương pháp thứ hai rồi mình chia sẻ cho bạn về cái phương pháp thứ ba cái phương pháp thứ ba này nó vừa chấn chặt lại ngôi nhà nó vừa xua đuổi được những tà ma âm khí của từ trường xấu của hướng nhà xấu ngược lại nó còn thu hút công dân tài lộc vượng tài cho gia chủ ngoài cái chức ngoài cái công năng đó nó còn có tác dụng đó là nó tạo ra sự mối liên hệ của các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau vợ chồng gắn kết với nhau hòa thuận hòa đồng với nhau đó là vật phẩm như thế này đây đây là vật phẩm phong thủy đó là quả cầu phong thủy cái quả cầu phong thủy này được làm bằng đá hóa thạch là đó đá thạch anh đá hóa thạch nó trải qua hàng triệu năm hàng nghìn năm ở dưới lòng đất mưa gió nắng núi rồi là khí hậu thời tiết núi lửa này nọ nó vẫn hình thành được những viên đá như thế này đó là quả cầu phong thủy cái quả cầu phong thủy này nó có từ trường dương cực kỳ là lớn và nó còn nó tạo ra những cái mối liên kết của những thành viên trong gia đình vợ chồng gắn kết với nhau và nó chấn chặt để nó chắn chặt được cái ngôi nhà ông ta tại vì nó tạo ra từ trường dương cực kỳ lớn để nó xua đuổi những tà ma âm khí đó là điều quan trọng và đây vật phẩm thứ hai đó là hang động thạch ăn tím hang động thạch ăn tím này có tác dụng đó là thu hút công dân tài độc vượng tài cho gia chủ ngoài cái công năng đặc dị là thu hút công dân tài lộc cho gia chủ mà nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được những cái bùa ngãi bùa yêu buồn bùa ngãi của có những thành viên nào trong gia đình mà bị dính bị bùa yểm bùa ị bùa ngãi bùa gì đó nếu mà chúng ta giữ sử dụng cái vật phẩm phong thủy này để ở trong nhà nó sẽ xua đuổi được những cái những, những cái âm binh âm khí nó ám như vậy xua đuổi được hết đó thì xin thưa các bạn các bạn nên mua cho mình hai cái quả cầu phong thủy này và kích cỡ của nó tương đương là trên dưới 3 kg một quả và cái giá tiền của nó trên thị trường hiện nay thì cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả cầu như thế này và và mua cho mình một cái hang động thật ăn tím nhé thì uh, chúng ta mua kích cỡ càng lớn thì càng tốt thì giống như là cái ngôi nhà chúng ta cái ngôi nhà chúng ta mà chúng ta xây cái cái cột nhà càng lớn càng to thì cái cái ngôi nhà nó sẽ càng vững càng chắc thì cái này cũng vậy thôi chúng ta sử dụng kích cỡ càng lớn thì nó sẽ nó sẽ chấn chặt lại ngôi nhà cho chúng ta cực tốt cực chắc cực vững đó thì các bạn mua vật phẩm này các bạn trưng bày ở đâu thì các bạn chỉ có hai nơi để chúng ta trưng bày đó là ở bàn làm việc của gia chủ ở à, cái bàn làm việc của gia chủ và cái bàn tiếp khách của gia chủ thì các bạn mua cho mình hai quả cầu này thì nên đặt ở hai cạnh bàn ở hai bên cạnh bàn hai quả cầu đặt ở hai cạnh bàn và cái hang động thật ăn tím là chúng ta để ở giữa hai quả cầu nhá thì hai quả cầu này nó nó nó tạo từ trường riêng cực kỳ lớn và xua đuổi tà ma âm khí gắn kết những thành viên trong gia đình và chấn chặt lại ngôi nhà cực tốt trụ vững ngôi nhà khi thằng hàng động sản ăn tím này mà đứng ở giữa hai cái cột trụ như thế này thì nó càng vững chắc thì có coi như là cái tiền tài của nó càng vững có nghĩa là nó tiền tài của gia chủ cực kỳ là vững chắc nó không bị lung lay tiền vào khó mà ra lắm tiền vào chắc lắm không bị lung lay về tiền tài đó nhá rất là tốt thì à, các bạn cứ để ý đi cái thời vua chúa từ thời xưa hàng bao nhiêu nghìn năm trước mà người ta đã biết sử dụng những vật phẩm này những loại ngọc đá quý như này để dùng hoàng thượng dùng cái ngọc đá này để làm cái cái con dấu cái ngọc ấn ngọc tỷ cái ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng rồi là những cái con uh, rồng con phượng được làm bằng đá đấy rồi là những cái loại trang sức của công chúa hoàng hậu hoàng tử rồi là cái miếng ngọc bội của thái tử hay đeo ở rất ở lưng quần cũng làm từ đá này thì từ thời xa xưa người ta đã biết sử dụng những vật phẩm như thế này rồi thì nó có một cái chức năng có một cái tác dụng gì đó thì những người vua chúa những người quyền quý cao sang mới sử dụng tới nó mới mới mới, mới có tiền sở hữu mà sử dụng nó đó là, là tại vì chính nó là đã nó tạo ra rất là nhiều sự may mắn cho gia chủ rồi là vượng tài vượng lộc rồi là gắn kết được những thành viên trong gia đình cái mối quan hệ ngoại giao cực kỳ là vững bền và chắc đó là những vật phẩm như thế này rồi các bạn cứ để ý xem là trong các ngân hàng lớn hoặc là những cái nhà thương gia giàu có thường hãy trưng bày những cái quả cầu phong thủy và những vật phẩm này ở trong nhà ngân hàng thì hay à, trưng bày của quả cầu ở trong nhà này để làm gì để nó chấn chặt ngôi nhà và trụ vững cái cái cái ngân hàng của ta để nó vững chắc coi như là để nó tạo thêm sự may mắn cho cái ngân hàng đó được vững chắc hơn còn những người thương gia giàu có thì dùng những vật phẩm này để gia tăng thêm sự may mắn gia tăng thư xem thử gắn kết của các à, bạn bè đồng nghiệp là những cái mối làm ăn để giữ lại sự gắn kết của các mối làm ăn đó rất là tốt nhá đó, đó là về vật phẩm phong thủy này thì xin thưa các bạn là những vật phẩm phong thủy này chúng ta không nên không nên đặt ở góc nhà hoặc là góc bếp không được trưng bày ở góc nhà hoặc góc bếp nhớ nó rất là xấu không tốt về phong thủy vật phẩm này chỉ trưng bày được ở trên bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ mà thôi Đấy, nhá. đó các bạn lưu ý cho mình về vấn đề này rồi và bạn lưu ý cho mình một vấn đề đó phải mua cái quả cầu phong thủy này theo màu sắc phong thủy bản mệnh của mình thì bạn là thuộc mạng mạng thủy là trắng sáng nghi và màu đen màu xanh nước bạn có thể mua màu trắng hoặc mua màu đen hoặc là mua màu xanh nước nó đều có đủ màu hết đó. quả cầu phong thủy này thì xảy ra trên thị trường cũng nhiều màu lắm còn hang đồng thảo âm tím này thì nó sử dụng cho tất cả các cung mệnh nào tuổi nào cũng sử dụng được cái cái, cái hang độc thoại tím này tại vì nó chỉ có màu sắc như thế này thôi mà nó cũng không khắc kỵ ai cả nó không khắc kỵ một cái mệnh nào cả nhé. đó là về phong thủy chỉ có thằng này thì chúng ta nên lựa chọn theo màu sắc phong thủy của chúng ta nhé rồi cái tuổi um, 1967 Nam Mạng Đinh Mùi này thì cái Phật bản mệnh Phật bản mệnh của mình đó là Đại Nhật Như Lai nhé Phật bằng mệnh của mình đó là đại nhật như này nhé đại nhật như này đó thì các bạn ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc mua cho mình một Phật bản mệnh như thế này để chúng ta đeo ở trên cổ như này nhé đó là Phật Phật đại nhật như này nhé thì các bạn có thể mua màu đen hoặc màu xanh màu xanh nước hay là màu trắng màu sáng màu nghi nó cũng đủ màu hết trơn nha các bạn mua cho mình một cái Phật bằng mệnh này để chúng ta đeo ở trên trên người như thế này thì nó sẽ gia tăng thêm sự may mắn và nó phù hộ độ trì chúng ta những cái rủi ro không đáng có và nó giúp chúng ta về cái đầu óc sẽ thông minh thông tháo nhanh nhẹn hơn khi những bạn bè mà hay rủ dê lôi kéo về làm những chuyện xấu không tốt à, nó chắc chắn được những cái cái cái sự ờ, rủi ro như vậy nhá rồi thì chia sẻ thêm các bạn về cái vấn đề đó là vòng phong thủy vòng phong thủy của bạn thì các bạn cũng nên mua theo màu khác phong thủy của bản mệnh của mình đó là trắng sáng hy hoặc màu đen màu xanh nước bạn có thể mua màu đen và xanh nước là màu như thế này màu của mình như thế này là màu đen và màu xanh nước thì các bạn nên nhớ là khi đi mua vòng phong thủy này thì các bạn nhớ đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu tổng số hạt của nó là bao nhiêu và chia cho 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta nên sử dụng nhé người ta nói là sinh lão bận tử con người được sinh ra con người được lớn lên và trưởng thành và lão là thọ số 3 là bệnh tật và số 4 đó là chết đi tử thì chúng ta tổng số hạt là bao nhiêu chia 4 là dư 1 hoặc 2 thì chúng ta mới được sử dụng nhé rồi vòng phong thủy này khi chúng ta đeo bên tay phải có ý nghĩa khác có có nó đem lại sự may mắn khác nhau chúng ta và đeo bên tay trái nó cũng có cái ý nghĩa khác nhau nhá mình chia sẻ luôn ví dụ như hôm nay chúng ta đi um, đi đám ma đám tang hay đi nghĩa trang tặng mộ hay đi thăm người thân ở bệnh viện thì chúng ta nên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải để chúng ta đeo những cái vòng phong thủy này chúng ta mua ở cửa hàng đá uy tín trên toàn quốc thì nó đã được niệm nó đã được niệm chú và và chức và cái loại đá này nó đã đã có từ trường dương cực kỳ lớn khi chúng ta kết hợp với với với bàn tay phải của mình thì nó tạo ra từ trường dương kết hợp với bàn tay phải nó tạo từ trường dương cực kỳ lớn thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí những nơi âm binh âm khí như vậy thì nó sẽ xua đuổi được tà ma âm khí nó sẽ không đeo bám vào chúng ta tại vì những loại âm binh âm khí và ngũ quỷ về nhé thì nó rất là sợ về những cái từ trường những từ trường sáng như vậy nó rất là sợ nên là nó sẽ chắn xa chúng ta ra và nó sẽ sẽ không thể nào đeo bám và hại chúng ta được đó là về tâm linh rồi ví dụ như chúng ta mà bữa nay mà đi đám cưới đám hỏi hay đi chơi đi du lịch hay đi ký kết làm ăn hay đi làm chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái chúng ta đeo khi chúng chuyển sang bên tay trái thì nó đem lại rất rất là nhiều sự may mắn đem lại nhiều may mắn là khi gặp gỡ được những điều tốt gặp gỡ được những công việc tốt gặp gỡ được những bạn bè tốt gặp gỡ được những điều vui điều tốt cho chúng ta và nó hạn chế được những sự, sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường đó nhất là tốt nhé thì chúng ta đeo bên tay trái nhé đó thì các bạn lưu ý cho mình một điều là các bạn không nên mua vòng phong thủy mà mua hai vòng mà đeo hai tay sử dụng vòng phong thủy không được đeo hai tay nếu mà đeo hai tay về mặt phong thủy nó rất là xấu không có tốt nên là không sử dụng vòng phong thủy đeo hai tay nếu chúng ta muốn mua muốn mua hai vòng thì chúng ta cũng chỉ đeo một tay thôi các bạn lưu ý chỉ đeo một tay thôi mà các bạn mà muốn sử dụng hai vòng như mình như thế này thì các bạn lên mua mỗi một vòng là 21 hạt là nó là cung sinh mỗi một vòng là 21 hạt mà mua hai vòng tổng cộng là 42 hạt 42 hạt nó cũng thuộc là cung sinh của những đứa trẻ sơ sinh ra mà sâu chuỗi 42 hạt này nó sẽ đều vừa có của những đứa trẻ sơ sinh và 42 hạt này là những cái người nhà sư những người niệm Phật người ta hay cầm trên tay để ta niệm Phật hay ta đeo trên cổ niệm Phật là 42 hạt hay 108 hạt hay 116 hạt hay 100 bao nhiêu hạt đó hàng nghìn hạt cũng có tùy theo cái sở thích của từng người đeo và số hạt đeo nó có ý nghĩa khác nhau có những số hạt sẽ có ý nghĩa khác nhau nên là tùy theo chúng ta phải nắm bắt được những cái số hạt như thế nào thì nó sẽ tốt đặc nhưng quan trọng nhất là số lẻ nó sẽ tốt hơn nhé số lẻ sẽ tốt nhất mà cái lấy tổng số hạt mà chia cho 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta sử dụng rất là tốt nhé đó thì đó là thì cái clip của mình à, xin à, kết thúc tại đây đó, thì mình đã chia sẻ xong về phong thủy hướng nhà xây của tuổi đinh mùi 1967 à, đinh mùi nam mạng về là hướng nhà xây cho là vọc vật phẩm phong thủy chấn chặt lại ngôi nhà Phật bản mệnh và vòng phong thủy và màu sắc phong thủy của tuổi Đinh Mùi 1967 rồi nhé Nam mạng nhé thì các bạn thấy cái clip hôm nay mình chia sẻ cho bạn mà hay ý nghĩa thì các bạn nhớ cho mình một like đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng biết thì để cái kênh mình được phát triển mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa chia sẻ nhiều clip hay hơn và hữu ích hơn nữa để các bạn xem nhé. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.